Chào các bạn Thì đây là cây súng hơi mình à, làm từ cái à, cây bắt vít và đầu bơm dự phòng ô tô nha các bạn Thì lúc trước mình à, có làm clip cho các bạn xem cách mình làm ra là cái này rồi Và clip thứ hai là mình bơm để mình đội chiếc xe ô tô 4 chỗ lên cho các bạn xem rồi ha thì clip thứ ba này mình sẽ dùng nó mình làm một cái đồ chơi cho trẻ em nhưng mà trò trò chơi này rất là sáng tạo nha các bạn thì à, trước tiên là phải là có một cái nguồn các bạn phải có một cái nguồn hơi nguồn hơi thì à, mình đây thì mình à, làm cái này thì nó tiện nó, và nó trong nó ngầu nữa thì à, tiếp đến là tiếp đến là cái à, cái chai một cái chai à, chai nước các bạn sẽ khoan một cái lỗ à, nhỏ bên dưới và khoan một cái lỗ 5 ly bên trên tức là cái lỗ này là lỗ 5 ly là độ lỗ đây là mình dùng cái đạn bằng mốt này nha các bạn mốt này có bán ngoài tiệm uh, bán sách vở rồi đó các bạn thì vào văn phòng hóa phẩm gì đó thì bịch này 10.000 bịch à các bạn ờ, khoan một cái ờ, lỗ chai để mà nhét cái cái đầu hơi của cái bất cứ một cái gì đó à, bắn ra hơi thì cái đầu này sẽ là đầu bắn ra đạn đạn là đạn bằng mấy cục mốt này các bạn thì à, mình chỉ dừng ở cái mức là bắn cái mốt này thôi nha các bạn nhớ cái mốt này mà bạn các bạn ngâm nước ừ, ép nước vô ngâm nước đó, thì nó bắn à, rất là xa nhưng mà ở đây là mình à, bị gì YouTube nó không có à, nó sẽ bị tắt quảng cáo tắt kiếm tiền bởi vì nếu mà mình à, dùng để mà bắn nó có à, gây nguy hiểm hay là cái gì đó nó không tốt đó, thì sẽ bị tắt kiếm tiền và bị tranh cái mức tranh cãi ờ, của YouTube đó, thì nó sẽ không cho mình kiếm tiền bởi vậy mình à, sẽ dừng ở cái mức là bắn chơi thôi nha các bạn rồi để mình à, tiến hành cho các bạn xem ha Rồi giờ mình sẽ đổ cái mút này vào nha các bạn thì à, như các bạn mà muốn bắn cho nó xa thì à, chúng ta sẽ chế nước vào đây và chúng ta dùng cái nắp à, cái nắp chưa khoan lỗ các bạn và các bạn bơm nước vào và các bạn à, sẽ bắn cho nó ép cái nước vào cái hạt ừ, những hạt mốt này nè thì nó bắn mới xa thì à, cái này mình à, không làm kiểu đó bởi vì à, YouTube nó không cho phép làm những thứ mà bắn gây nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm đi chăng nữa cũng là những cái mà không được kiếm tiền nha các bạn thì hôm nay mình sẽ bắn chơi cho các bạn xem cái này là trò chơi trẻ em thôi ha các bạn xem nó nén viên cái viên này nó còn nhỏ hơn mà thì từ từ từ từ nó nở lên lại nè đó. tức là chúng ta đó các bạn thấy nó nổi lên nở lên không nở lên to lên không tức là chúng ta sẽ chế nước vào và chúng ta ép nước vào cái mấy cái viên này nha các bạn ép nước vào thì chúng ta sẽ bắn được bay xa nó kêu lớn hơn thì cái này này nó kêu nó không được lớn lắm làm lại cho các bạn coi ha các bạn thấy cái mấy cái, thấy mấy cái viên nó nhỏ lại thấy không thả ra thả hơi ra cái nó lớn lên à. nó bự bự lên à. đó. tức là nó nén cái viên viên mút này nó nhỏ lại các bạn đó. thì à, đó cái trò chơi chỉ là vậy thôi thì các bạn ơi từ đầu các bạn à, mình đã nói với các bạn là đây là trò chơi trẻ con rồi nha các bạn thì các bạn đừng có nói là chê là này kia à, vẫn là bây giờ tôi sẽ bắn lại thử cho các bạn xem ha còn đúng một viên một ở trong các bạn nhớ nha muốn bắn sao cho nó xa thì phải ép cho nước nó vào nha các bạn nước nó thấm vào bên trong mấy cái viên mút này các bạn đó mình mình ép là nó còn nhỏ xíu lại luôn mình ép hơi lại ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay hãy like và chia sẻ nha các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi